Video này Giang xin tiếp tục chia sẻ về mặt bằng tầng của hai tháp đó là tháp B và tháp D tháp B hay còn gọi là tháp Sin và tháp D là tháp Mê Công anh chị khách hàng nhé và bây giờ chúng ta cùng à, đi vào chi tiết của à, tháp Sin thì à, đây là thiết kế mặt bằng tầng của tháp Sin anh chị khách hàng nhé thì tháp Sin của chúng ta là số lượng căn cũng giống như à, tháp Danis là tổng cộng là 31 căn thì à, 10 à, 14 căn là nằm ở à, à khối à, sin sin 2 và 17 căn nằm ở khối sin 1 đó thì um, thiết kế của chúng ta cũng chia làm uh, tổng cộng là 5 option thiết kế 3 option thiết kế uh, loại uh, căn 2 phòng ngủ 2 nhà vệ sinh và hai option thiết kế loại căn 3 phòng ngủ hai nhà vệ sinh về à, những cái căn thiết kế nè về những căn thiết kế như anh chị khách hàng thấy là nó cũng giống như à, những cái căn hộ của tháp Danip bây giờ chúng ta cùng đi qua chi tiết về à, option căn hai phòng ngủ hai nhà vệ sinh loại 59 mét vuông anh chị khách hàng nhé thì căn hai phòng ngủ hai nhà vệ sinh loại 59 mét vuông này á, có tổng số lượng căn là 19 căn thì trong đó ở à, khối sin 1 có tổng cộng 11 căn ở khối sin 2 là có tổng cộng là 8 căn và chúng ta tiếp tục à, tìm hiểu về cái option thứ hai của loại hai phòng ngủ hai nhà vệ sinh đó là cái option à, với diện tích thiết kế là 69.72 m2 và diện tích sử dụng của cái căn này là 64.47 m2 anh chị khách hàng nhé thì um, trên mặt bằng tầng anh chị khách hàng thấy là tổng cộng số lượng căn của chúng ta là có 6 căn thì nó có hai hai căn ở à, khối sinh 1 và 4 căn ở khối sinh 2 và diện tích của phòng ngủ chính của à, option này là 11.94 à, m2 và phòng ngủ số 2 là 10.35 m2 và diện tích phòng khách và nhà bếp là 27.78 m2 anh chị khách hàng nhé và bây giờ chúng ta cùng à, tìm hiểu qua về option thứ ba loại hai phòng ngủ hai nhà vệ sinh thì option này là cái diện tích gọi là mở diện tích mở là về thiết kế là nó gần như à, cái loại à, 69.72 m2 nhưng nó mở thêm cái phần à, lô da là có thêm cái không gian để anh chị có thể gọi là à, để mình à, trồng cây cảnh á. thì à, đó đặc biệt cái loại căn này chỉ nằm ở từ tầng 17 18 và 19 anh chị khách hàng nhé thì uh, mỗi mỗi sàn của mỗi sàn của mỗi tầng là có tổng cộng là hai căn một căn nằm ở khối sinh 1 và một căn nằm ở khối sinh 2 thì tổng cộng nguyên một tháp của chúng ta chỉ có 6 căn luôn anh chị khách hàng á và đây là những căn vô cùng đặc biệt và căn này rất là cháy hàng khi mà chủ đầu tư An Gia công bố uh, mặt bằng chi tiết của tháp Đa Nếp cũng như tháp Sin thì những căn này được rất là nhiều khách hàng lựa chọn và bây giờ chúng ta cùng đi qua hai option tiếp theo của loại căn 3 phòng ngủ hai nhà vệ sinh thì cái option đầu tiên á, là những căn với diện tích là 85.42 m2 thì những căn này với diện tích khá là khiêm tốn nhưng mà chủ đầu tư An Gia thiết kế rất là tối ưu về không gian sử dụng lên tới 3 phòng ngủ và hai nhà vệ sinh để cho anh chị khách hàng có ờ, những cái thành viên trong gia đình ờ, à, với số lượng đông và có nhu cầu à, ở chung một không gian sống thì có thể lựa chọn căn này thì căn này là diện tích sử dụng của căn này là 79.75 mét vuông anh chị khách hàng nhé thì số lượng căn này là có tổng cộng là à, 5 căn trên một mặt bằng tầng thì đối với khối à, sin 1 thì có tổng cộng là 4 căn và khối sinh 2 là có một căn anh chị khách hàng nhé diện tích phòng ngủ à, chính á, thì là thiết kế là 11.91 m2 diện tích ờ, phòng ngủ số 2 là có là diện tích là 12.16 m2 và phòng ngủ số 3 là 7.81 m2 và diện tích sử dụng của không gian phòng bếp và phòng khách là 28.27 m2 anh chị khách hàng nhé và tiếp theo sau đây Giang xin chia sẻ về một cái căn hộ VIP nhất của dự án Westgate đó là căn à, 3 phòng ngủ, 2 nhà vệ sinh với diện tích lên đến 113.42 m2 và là căn đặc biệt của ờ, tháp xin này. Vì mỗi tầng chỉ có đúng một căn anh chị khách hàng nhé. Và căn này là nằm ở khối xin 2. Thì khi mà mình sở hữu căn hộ trên một mặt bằng tầng thì à, nếu mà so cùng phân khúc trên một mặt bằng tầng thì anh chị sở hữu cái căn này là anh chị là một trong những cư dân VIP nhất của nguyên một cái sàn trên một bằng tầng anh chị khách hàng nhé thì căn này là chủ đầu tư An Gia cũng à, thiết kế cho mình một cái à, căn hộ mẫu tại à, nhà mẫu An Gia Gallery anh chị muốn xem qua cái thiết kế mẫu của căn 113.42 m2 này như thế nào thì Giang xin mời anh chị đến à, nhà mẫu An Gia Gallery tọa lạc tại địa chỉ 89 Hoàng Quốc Việt phường Phú Thuận quận 7 thành phố Hồ Chí Minh thì trước khi đến anh chị vui lòng đăng ký trước qua số điện thoại 091 424 5885 thì à, Giang và đội ngũ chuyên viên tư vấn của An Gia Sales Center sẽ hỗ trợ đăng ký trước để anh chị tham quan và hỗ trợ nhân viên tư vấn chi tiết về à, thiết kế của căn này cho anh chị để anh chị có thể tìm hiểu kỹ hơn về thông tin thiết kế của căn hộ 113.42m2 này và tham quan luôn những cái sao bàn thiết kế xung quanh của dự án Westgate luôn anh chị khách hàng nhé thì à, bây giờ Giang xin à, quay lại đi về chi tiết về cái diện tích sử dụng của cái căn hộ 113.42 m2 này là diện tích sử dụng của toàn căn của chúng ta là diện tích 106,93 m2 thì đối với diện tích của căn phòng ngủ chính á, là 19.35 m2 và phòng ngủ số 2 là 13.67 m2 phòng ngủ số 3 là 9.92 m2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 về à, tất cả những thiết kế của từng căn hộ và thiết kế chi tiết của từng à, mặt bằng tầng luôn anh chị khách hàng nhé Vâng hẹn gặp lại anh chị khách hàng tại dự án Westgate hoặc là An Gia Gallery Xin chào anh chị